hôm nay của chúng ta thì mình sẽ gọi là review một cái skin mới của Free Fire anh em nè Đó chính là skin Marco Thì cái skin này theo mình được biết là nó vẫn chưa có được à, bán đâu Nhưng mà hiện tại là mình đã có trước để review sẵn cho anh em coi rồi không Anh em thấy không Mỗi lần mà có gì đó mới là mình phải gọi là review cho mọi người coi chứ Ok mọi người ơi Và đây xin giới thiệu với mọi người skin Marco Yeah yeah Ok mọi người đây là một cái skin à, khá là mới của Free Fire Và thực sự là Thật sự là tôi rất phải nói thật với mọi người luôn là tôi hơi bị bất ngờ khi mà thấy cái skin này tại vì á là những cái skin bây giờ của Free Fire hầu như là những cái skin nó sẽ gọi là hơi bị hầm hố một chút xíu nhưng mà riêng cái skin này á mình lại bất ngờ bởi vì đây là một cái skin người lính một cái skin người lính mà lại kiểu giống như là nhìn nó khá là đơn giản nhưng mà các bạn nhìn nè nhìn nó cũng gọi là nguy hiểm phết ha nhìn nhân vật này cũng gọi là nguy hiểm phết đó anh em bây giờ mình sẽ đọc thử coi là cái nhân vật này của chúng ta có những cái gì nha xét thương là sẽ tăng theo khoảng cách tối đa là 5% sát thương sẽ vào kẻ thù bị đánh sẽ dấu tăng đánh dấu tăng 1% phần trăm ui tính là cũng hay thế chứ còn cái này của nó là sẽ là bị động bị động là như thế nào ta tôi cũng chưa hiểu cái bị động này là như thế nào lắm nhưng mà nói chung là chúng ta vô trận chơi đi rồi chúng ta sẽ biết nha mọi người Đấy, ok à, Và ở đây á, thì mấy bạn có thể thấy là cái khẩu súng của mình Thì mình đang có cái khẩu ờ, uh, b đây là cái khẩu uh, ờ, UMP của mình và mình đã có cái khẩu này thì đã được uh, bán đang được ở trên vòng quay may mắn rồi cho nên nếu mà bạn nào muốn quay thì các bạn có thể quay nha khẩu này của chúng ta thì mình thấy cũng khá là cute á mình không ngờ là là nhà sản xuất game lại cho ra mắt cái khẩu ờ, UMP này luôn đó các bạn nhưng mà ok bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vô chơi tự chiến để test nhân vật và sau đó là chúng ta test khẩu súng UMP này thế nào let's go alright tất cả mọi người ơi và bây giờ chúng ta đã quay trở lại đến với trận tử chiến ở đây bởi vì đây là tử chiến uh, gọi là gì ta mình vô mình sẽ test skin uh, các thứ cho các bạn coi không nên là mình sẽ gọi là chơi đấu thường thôi chơi đấu thường cho đỡ nhục mấy má trời ơi tôi biết là anh em gọi là ừ, giờ thích coi đấu xếp hạng hơn nhưng mà bây giờ mình chơi đấu thường cho nó đỡ nhục ha mọi người đấy ok chúng ta sẽ chơi thử skin marco nào mình thì hồi ờ, trước giờ mình toàn chơi gọi là series 7 mà cho nên mình chơi nhưng mà này mình trả mình là ờ, mất cái gì ta cái khiên á cái cái, cái khiên uh, giáp của series 7 rồi nên là chơi không biết có có, có grow hơn hay không rồi dồi căng quá bạn ơi ui dồi trời ơi thấy chưa đây phải chưa tôi chơi gà mà Trời ơi, đối mạnh kìa Chơi gà lắm, cứu đi Pepper Chị đẹp, chị đẹp rồi, không chị đẹp rồi, sao không thất bại luôn Chị đẹp của chúng ta đã thất bại luôn rồi mọi người ơi, ôi ôi ui với vô đây tiền thì mình sẽ không thể nào đủ, đủ mua khẩu ờ, UMB rồi Ui rồi Ôi, mình tính là trong đây cũng đâu có UMB đâu Ui, vãi nồi Hôm nay bây giờ là đang là Vector anh em à, vãi Tiếc thế, thôi thế thôi, ngày hôm nay chúng ta cũng review skin thôi nha mọi người Review nhân vật mới thôi nha Còn khẩu ờ, UMB chắc là tôi sẽ test cho anh em coi vào một cái video khác kiểu vậy, ok Mình là mình không có biết chơi hết sọt đâu nhưng mà tôi vẫn đang gọi là thích cầm cái khẩu súng lục này Tại vì khẩu súng lục này nó mạnh vãi nồi mình cầu khổ này để làm màu rồi chứ mình đâu có biết hết sọt đâu nha mọi người không cái này là mình là mình không phải khiêm tốn đâu các bạn mà mình không biết hết sọt thật đấy mà thêm thấy mình bắn rồi mình bắn ngáo vậy ui rồi man oh man oh yeah man một chết một nha sao bồ mình chết nhiều ấy rồi. Ôi giời ơi Không có khiên Nhưng mà nhưng mà này chơi mượt phết nhưng mà này chơi cũng mượt phết em à rồi các bạn ơi Bên kia thắng hai rồi Oh my god man Oh man Mình sẽ chơi MV5 đi MV5 cho nó dễ chơi một tí Bên kia thắng 2 rồi anh em ơi Căng quá Căng quá đi mà Nhưng mà cái skin ờ, Marco này di chuyển thì mình thấy nó khá là ok rồi Mình thấy skin Marco di chuyển thì cũng khá ok Nói chung là nó dạng như là Mình chơi mình cũng chưa có quen lắm về cái nhân vật ở trong đây Nhưng mà đại loại như là mình có thể cảm nhận được là nó chơi mượt hơn Mần này nói chung là cũng mình cũng thấy khá là thích á Nhưng mà mình cũng chưa có lên cấp nữa Nên là nó sẽ hơi bị nhiều điểm hạn chế một tí Rồi bơm keo rồi, bật bơm keo rồi Ui dồi ôi, trên nóc nhà Căng quá mấy men Ui rồi sao bồ của mình chơi cứ nóc rồi nhờ Thế tôi chả hiểu luôn đấy Ô ô ô ô Damn man à. Ờ. vãi thật Ôi ôi Trời ơi tôi không tin được luôn á mấy má Tôi không tin được là bồ tôi chơi bị luôn ấy Oh my god man Bồ mình chơi cứ bị nóc hoài ở à, bạn ơi Chơi chơi cẩn thận tí là các pro Hình như là một thanh niên áp ca rồi Rồi một thanh niên ao trận rồi Bảo sao Một thanh niên ao trận rồi Ok giờ đây mình tôi sẽ chơi sập shotgun nha Phải chuối thật anh em à Giời ơi là giời Tôi chơi ngu quá anh em ơi Tôi chơi trầm cảm quá là Thật luôn là tôi trầm cảm quá Chuyện <laughs> này có gỡ được nào Ôi ơi Sao để cho đánh vậy Trời không hiểu nổi luôn á Ok mọi người ơi chúng ta lại nhá Và trận này của chúng ta sẽ có U mà B Và trận này mình sẽ chơi nghiêm tốt hơn nào Trận hồi nãy tôi cũng đang gọi là gặp một số đồng đội hơi bị chán một tí nên là chơi kiểu Rồi tôi thấy rồi tôi thấy rồi Rồi cái gì đấy Cái gì mà đông cả ba người luôn vậy trời Phải thật Hè đồng đội mình chơi chán lại Ui ôi kẹt nút được chứ Ôi trời ơi, chán quá anh em ơi Chơi thế là chết tôi rồi Đồng đội chơi vậy là chết mình rồi à, đây là khẩu bờ bờ 90 ở cái khẩu UMB á thật ra mình đã bắn khẩu UMB UMB rồi và mình thấy nó là một cái sự kết hợp giữa uh, giữa MB5 và U uh, khẩu này tên gì quên người ta khẩu này tên là B90 đó anh em anh em nào mà bắn UMB mà cái cây kia anh em sẽ thấy là cái nó nó, nó kết hợp từ theo kiểu gọi là vóc dáng luôn á mọi người chơi nghiêm túc thế nào Ồ, nhảy xuống à Lưu tụi đang chơi lầu rồi à Dễ sợ rồi ấy. Hay Trận này thắng rồi Yes Ok anh em Tôi biết là pha headshot này tôi chỉ là may mắn <laughs> rồi Ok, hôm nay mình sẽ chơi thử gọi là UMP cho mọi người coi nha Ui má hoa đào luôn nè. Đây các bạn nhìn nè Các bạn nhìn cái khẩu uh, ờ, UMP này của chúng ta nhìn nó giống khẩu bb 97 thề Và nó có một sự kết hợp của uh, ờ, BB5 nữa Vô Đầu nha, ui cậu này bắn đầu nha Đầu đấy anh em Cậu này nó được uh, tăng tốc độ bắn nữa các bạn à Cho nên là bắn rất là nhanh Ui bắn đầu ấy À, bên trái nha rồi bắn bắn trên nóc nhà ui đâu bắn áo á phải lắm mình bắn áo á mọi người cứu cứu cứu đi đập rồi ui rồi cho nên còn bắn cầm lục nữa ê không cứu luôn phải thề tôi ghét nhất là những thanh niên nào chơi không cứu luôn á các bạn à tức là không phải là tùy trường hợp thì chúng ta có thể cứu được nhưng mà trong những cái trường hợp đó thì thì có khả năng cứu được các bạn hiểu không nhưng mà lại không cứu ấy rồi đấy nóc luôn hay lắm em hay lắm lắm anh bạn Trời ơi Đấy thả pha đó mấy cứu tôi Trận nó khát rồi Thề cay vãi Bang bang bang bang bang Ui dồi Ngáo quá Này Oh man tim mình bắn ngáo quá mọi người trời ơi thanh niên này còn cầm lục nữa vậy tôi thì tôi không phải là nghi ngờ khả năng headshot này của bạn này nhưng mà đây đây đây lút súng này, <laughs> đấy Hai, còn uh, hình như ba người nữa rồi bắn thế chết rồi có lần nào đây Ôi bên kia cầm một UMP luôn ạ à. Thật Chán thật, game này chán thật mọi người Toàn các thanh niên Các thanh niên chơi là không cứu này Rồi uh, cầm lục các thứ này Ui, ức chế vậy rồi Ok, nhưng mà thôi không sao hôm nay chúng ta sẽ, test skin mà các bạn Trời ơi, test skin ơi Nhưng mà test skin mà đấy giờ chưa đánh được chuyện nào là hơi quê ở nha lại nào, let's go. Nhiều đối nhau ghê ở bên này. qua bên kia rồi. đầu ấy bắn cái đầu ấy nhở hai gắn mô hình ở bên đây nữa nè ok quên nhặt xuống xuống xuống xuống xuống rồi đây là nhạc khẩu long uh, mà mà một không gì đấy đang định nhà khẩu long tộc anh em mà phải ak à? ok thôi em sao miễn sao ngày hôm nay tôi đang bắn umb anh em mà ok khởi lên nào chỉ cần chúng ta win hai trận nữa thôi các bạn ơi win hai trận nữa là được Nhanh phết Nhanh thật sự Ôi ôi ôi man Oh man Shit man Đúng rồi rồi, Chạy long bông giữa đường mà không chết À một thanh niên cái này đây nhắm mình nữa hôm nay hôm nay muốn bắn bể cái bông keo anh em à cố nào anh em ơi này quá đỉnh luôn một trận nữa nha một trận nữa thôi một trận nữa thôi đây nhiều tiền lại rồi nên là mình sẽ mua khẩu này trận này là hơi nhiều tiền rồi cố lên nào cố lên nào trận này phải thắng nha trận này phải thắng nha Ui rồi mình sẽ cam ở bên đây tôi định cứu nó đi này nhưng mà không kịp phải ui bạn ơi Chết bạn nhá Quiz Booyah Ok anh em ơi, thì ngày hôm nay tôi đã test skin nhân vật mới cho anh em là Marco Và sau đó cũng đã test xuống cho mọi người coi rồi Thì nói chung là cũng à, nhân vật này thì theo mình đánh giá là khá Thứ nhất là khá là ngầu và thứ hai nữa là nó khá là mượt còn riêng với khẩu súng ờ, UMB thì nó